Hello, xin chào toàn thể các anh chị em đã quay trở lại với kênh Lan Va Tam Đảo nhé. Vâng, kênh Lan Va Tam Đảo hôm nay chúng em lại tiếp tục giới thiệu đến tất cả các quý anh chị một tuyệt phẩm Một tuyệt phẩm Hồng Yên Thủy Một tuyệt phẩm Hồng Yên Thủy ở tại vườn Thuần Tam Đảo Có địa chỉ ở Tây Thiên Tam Đảo, Vĩnh Phúc Đây, cái vấn đề tại sao mà hôm nay em lại làm một cái tuyệt phẩm của em Yên Thủy này lý do tại như thế nào thì là như thế này đây mọi người <laughs> đây đây nhá em zoom lên cho mọi người xem cũng là một cây yên thủy và đang bắt đầu bung lụa đấy mọi người thấy chưa đấy em nói đây chính là một uh, em yên thủy đang bắt đầu chuẩn bị bung lụa Đấy, chuẩn bị bung mặt hoa cũng tại vườn luôn nhá Tại vườn trên cây mẹ luôn Kỳ kích các kiểu lên âm ầm khỏe mạnh luôn này Đây, cái này thì cũng như là những cái video trước Thì em à, cũng muốn giới thiệu đến tất cả mọi người là Nó là cây đẹp, cây xịn, mặt hoa thực tế trên thân cây mẹ và trên những cái video này thì là em đã giới thiệu lại tất cả những cái gì nó thực tế nhất Nó trung thực nhất ở trên cây và trên vườn thuần tam đảo Đấy, vì vậy là tất cả sau cái mùa dịch này Tất cả các anh em trong cả nước Việt Nam có giao dịch gì Hay là có giao lưu chia sẻ gì với vườn thuần tam đảo Thì hãy yên tâm một điều rằng là Tất cả những cây mà ở trên vườn thuần tam đảo đều uy tín 100% bảo hành theo mọi yêu cầu của quý khách luôn Đấy, tất cả các anh em mà không có dịp chưa có dịp để đến thăm tại vườn Thuần Tam Đảo thì cũng có thể là qua video này mà mọi người có thể được chiêm ngưỡng, được thấy những cái mặt cây thực tế Mặt cây nó rất là thực tế Đấy <clears throat> Đây mọi người Đây chính là một tuyệt phẩm Hồng Yên Thủy Một tuyệt phẩm Hồng Yên Thủy Đây xa cho mọi người xem một chút Đó là là em Yên Thủy này Nó cái mức phát triển của em biên thủy này được chăm sóc tại vườn thuần tam đảo thì mọi người thấy là nó nó nó nó mạnh không đấy đến gần lại một chút tổng số đo của em nó cũng hàng mét rồi nhé mọi người đấy kỳ các, các kiểu này phun lên âm âm này khi các anh chị em mà đến với vườn thuần tam đảo thì yên tâm một điều rằng về tất cả các mặt cây được bảo hành theo mọi yêu cầu của các anh chị và tất cả uh, mọi thứ ở trên này <laughs> về nói về các mặt cây ở trên này thì uy tín chất lượng là hàng đầu đấy anh em nào mà uh, xác định đã đến ờ, với vườn thuần tam đảo thì yên tâm một điều rằng giao lưu tin tưởng giao lưu uy tín đấy mặt hoa trên cây luôn đây nhá đây là cây yên thủy đấy thế sau cái mùa dịch này mà bác nào mà có có nhu cầu muốn uh, bồ kết em nó thì các bác cứ xem lại video này đúng mặt cây này nhá đếm từng lá luôn này đấy thân gốc các kiểu ừ, rồi là mầm gốc mầm kỳ cũng các thứ trên thân đấy đây nhá còn hoa đây cái hoa này thì chắc là ước chừng nó sẽ khoảng có tầm 3 ờ, đến 4 ngày nữa thì nó sẽ bung lọ đây lụ bắt đầu là nó nó phun đây rồi nó nhưng mà khoảng có tầm 3 đến 4 ngày nữa bắt đầu bung lụa thì 3-4 ngày nữa thì em sẽ tiếp tục em làm một cái video thật kỹ Thật rõ nét Như là mấy cái em Á hậu của <laughs> trong cái video trước nhá Đấy em sẽ làm cái video để sau này có bác nào có nhu cầu muốn nhặt cái em biên thủy này thì cũng yên tâm rằng là à cái cây này là đã có video mà bên uh, ờ, Lanva Tam Đảo đã review nó, đã quay rất kỹ nó Đấy, để cho mọi người yên tâm là hàng chính hãng Đấy, <laughs> Đấy gọi là hàng chính hãng nhá Hàng đẹp luôn Đẹp chính hãng Đấy, còn đây bên trong Đây là em à, đưa nó ra ngoài để em review cho các bác xem thôi Còn vào bên trong nữa thì nó rất là nhiều những cái cây khác nữa Còn rất là nhiều nhiều nhiều những cái cây khác mà các bác còn sẽ được chiêm ngưỡng sau những cái video này Đấy Các bác thấy sức vươn của em nó ác chưa? đấy đấy đây là đội ngũ nhân viên chăm sóc cây của <laughs> vườn lan thuần nam đảo đây nhá à, có khi là lát em sẽ à, tiện thể đây hôm nay thì à, đội ngũ nhân viên chăm sóc cây là cũng đang à, đang à, làm lụng chậu chủng các kiểu rồi phân bón các kiểu rất là nhiều thì lát em sẽ review <laughs> luôn cho trong cùng mấy cái video này luôn để cho uh, tất cả các anh em nhìn thấy là à tại sao vườn Nan Thuần Tam Đảo này lại có một cái đội ngũ trăm cây đỉnh cao đấy Đấy mọi người nhá Đây mọi người nhìn kỹ này Cái rễ này Rễ nó nó nó Này Đây đợi, đợi em tí nhá Nhìn cái rễ nó nó phun mạnh nhá, à. Đây mọi người Phun quá khỏe luôn đúng không Ấy Cứ nhau, nó bám này đấy mọi người thấy không dế nó bám nó phun khỏe đang bám lên túi phân đấy mọi người đấy, cho nên là cây này cứ yên tâm ai mà cứ yêu thích em nó là cứ liên hệ thôi 0987 456 789 gặp Thuần Tam Đảo là có hết loại gì cũng có đấy, uy tín chất lượng luôn luôn đứng trên hàng đầu đấy mặt hoa trên cây nó thực tế luôn chứ không phải ờ, ảnh ủng gì cả đây là video thực tế luôn nhá cho mọi người nhá chứ không phải chụp ảnh nhá đấy để cho mọi người yên tâm đấy tất cả các anh chị chơi lan khi yên tâm hết dịch là lại sốt như bình thường nhá thời điểm này anh em đừng có vội ờ, ừ, cứ no lắng đắng cay làm cái gì cả cứ ở nhà nghỉ ngơi tránh dịch và chăm cây cho nó tốt đi một hai tháng nữa hết dịch là chúng ta lại tiếp tục ờ, giao dịch những cái bắt tay là là bcm ngay có gì đâu rồi còn bây giờ thì em sẽ đi review lại đội chăm sóc cây của ở ờ, vườn Thuần Tam Đảo mọi người nhé.